Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi Nãy giờ thì uh, sau khi hoạt động thì ban mình cũng ăn được cái uh, một rương kim môn phái Với lại một cái sơn hài với kiếp cái ban. Cái ban thì anh em đấu giá lên 9 kênh năm, Quá gơ Rồi uh, bảo rương hồng kim môn phái ngẫu nhiên thì uh, đấu lên uh, 8 kim rồi Quá gắt này mà 8 kim rồi Quá gơ Hello này mới vô nha Bây giờ thì Khải uh, nuốt một cái một ít số này rồi Khải ăn vần cho anh em xem nha Này thì Khải anh ăn vần uh, uh, con lung đao này nha anh em con đau này con đau xe con này con đau xe nha anh em ơi nếu có bác có tăng bán like thì bên ngáo cũng có khải bán ngay ạ <laughs> phun rương thị tinh hả ôi rương phun rương thị tinh hơi bị ngon lắm em tầm này cố gắng kiếm hai chục viên là ngon rồi không biết ra được hay không đây ở khải à, nước hết nhiêu này rồi bắt đầu anh mình để anh em xem nha chuẩn bị đầy đủ rồi việc quốc thôi anh em ok anh em sau khi mở ra một nghìn cái hết rồi giờ đầu đi đổi này nói chung thì à, anh em xem ở video lần trước khải anh ạc à, trước á thì tương đối thì nó cũng không có gì mới lạ cả cũng uh, thủy tinh rồi tinh hồng rồi ba cái bí tịch mật tịch rồi uh, rương phổ này nọ rồi uh, bí tịch uh, mật tịch rồi sơn hà bí kiếm 120 đó mấy cái đó thì uh, có giá thôi còn lại là những cái vật phẩm còn lại thì cũng không có giá bao nhiêu lần này thì khải tiếp tục anh uh, Evan ạc uh, con đao này nha anh em thiên vạn đúng rồi thiên vạn khải uh, cũng anh luôn chứ nếu bạn này anh full Evan này lên một cấp năm gần năm sáu đó uh, Evan thì còn nhiều túi Evan còn nhiều nói chung là vứt vứt cho nó khỏi chặt rương nè chứ bên xe khả mình này chanh chắc là xe nào cũng năm năm bảy k túi rất là nhiều đồ, đồ nên là không có thiếu đâu cần thì mình lái tiếp đó nó nhiều lắm nhiều khi vứt qua cho dư chứ còn ba cái túi nguyên liệu thì nhiều có một đầy nhóc luôn nè không thiếu túi nguyên liệu server này không thiếu rồi ok à, giờ khải gì từng dương khải đổi cho anh em xem rồi bắt đầu anh Vinh nha anh em ơi Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi Và ở video này thì à, Khải sẽ có một mini game nho nhỏ dành tặng cho anh em ngày hôm nay Anh em hãy like, chia sẻ video ở kênh youtube Anh em nhớ nha, lưu ý nha Là hãy like, chia sẻ video ở kênh youtube Và chúng ta cùng dự đoán xem Lần anh Vinh này Khải lên được bao nhiêu cấp Và đạt bao nhiêu phần trăm Nếu trong tỷ lệ gần nhất khoảng 10% nhỏ Thì người đó sẽ chính xác cấp và anh em hãy dự đoán cấp vào phần trăm lớn nếu như anh em nào mà dự đoán gần 10% lớn trở lại hoặc là trở đi thì người đó sẽ nhận thưởng đó là 50k cạc Việt Nam đồng nha em ơi đó một cái cạc Việt theo hoặc là mobile đó 50.000 Việt Nam đồng nha bây giờ thì Khải sẽ mua ra cho anh em khi Khải sẽ ép xong xuôi đâu đó thì Khải sẽ cho anh em bắt đầu dự đoán nha mọi người anh em thích cái ok chưa even này nha đó hiện tại Khải đang tạo được 1.000 cái xăm ờ, tỷ hữu rồi ok này anh em này dự đoán kết quả up mắt even uh, ờ, này even show đi cấp cộng phần trăm Rồi anh em dự đoán em ơi Anh em hãy dự đoán cấp và phần trăm Sau khi anh Evan này Match 1000 Evan này Thì Khải lên được bao nhiêu cấp và đạt bao nhiêu phần trăm nếu như anh em nào dự đoán uh, gần nhất hoặc là xa hơn một tí khoảng tầm từ 10% ờ, lớn nha, cái này 10% lớn quay đầu nha. Nếu nào dự đoán uh, anh em nào dự đoán uh, gần và chính xác nhất thì người đó sẽ nhận ngay 50k cạc nha anh em ơi. Anh em lưu ý là ở trên YouTube nha mọi người anh em trên fanpage thông cảm nha anh em à, trên fanpage thì có thể kích vào link khải có ghi mình dưới nè anh em trên fanpage hãy kích vào link khải ghi mình dưới để có thể trở về kênh youtube của khải để có thể dự đoán anh em ơi và sau cái dòng comment của khải á thì anh em mới bắt đầu dự đoán đúng rồi john biết bắt đầu dự đoán này cái người đầu tiên đó là john biết nè rồi đến thịnh nguyễn này đến sang đỗ này rồi anh em hãy lưu ý là dự đoán không được sửa chữa nha anh em ơi anh em dự đoán cấp và phần trăm nếu như anh em nào dự đoán nhanh và chính xác nhất khoảng à, từ 10% à, sau hoặc trước 10% khoảng khoảng đó nếu anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất thì sẽ nhận ngay cả anh em 10k cho vui nha anh em rồi ok anh em dự đoán anh mà cho anh em 2 phút rồi dự đoán nha mọi người cho anh em 2 phút nha Anh em lưu ý là hãy kích vào link youtube bên dưới đi Bảo Huỳnh ơi Quân Đinh ơi Cảnh hoàng ơi Link youtube bên dưới đó mọi người ơi Link youtube bên dưới nha mọi người Anh em lưu ý là Khải sẽ chỉ tính bằng cái ờ, tích điểm ở trên kênh youtube Đó là link Khải có ghi bên dưới ở bên fanpage anh em ở bên fanpage Duy Khải minh, Khải có ghi cái link à, đăng like trực tiếp tại kênh YouTube đó anh em anh em có thể kích vào link bên dưới để trở về YouTube đỡ thời dự đoán nha anh em ơi đúng rồi anh em hãy lưu ý là dự đoán đúng một lần một thôi nha anh em nào mà chỉnh sửa cái dự đoán thì Khải sẽ biết và cũng như là không phát quà đâu nha anh em ơi Nói chung là phần thưởng không bao nhiêu Nhưng mà anh em chơi cho xanh chính là ok anh em à Đây anh em cùng xem sơ qua trên kênh youtube này Đó Hiện tại trên kênh youtube là gần 200, 300 anh em đang xem Anh em lưu ý này Đây Sau khi cái comment của Khả này Anh em dự đoán kết quả Matt Evans Show Dự đoán đó là cấp và cộng phần trăm Đó nếu anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất Ví dụ này 155 và 1% Rồi 158 18% Rồi 155 95% Đó anh em có dự đoán 9 ờ, phần 5% lớn thôi không cần phần trăm nhỏ đâu thì anh em lưu ý là chỉ dự đoán một lần một thôi nha anh em nào mà sửa chữa cái video anh em nào sửa chữa cái comment á thì coi như là anh em đó bị lỗi nha anh em không tính nha anh em anh em lưu ý là không được sửa chữa comment nha đó rất nhiều anh em comment luôn đúng rồi cho anh em uh, dự đoán trong vòng uh, một phút nữa một phút nữa khải sẽ bắt đầu anh vinh và chúng ta cùng chờ đợi kết quả nha anh em ơi Nói chung là anh em hãy chơi một cách ok Nếu anh em này may mắn thì Khải sẽ tặng anh em người đó cạn 50k cho vui nha mọi người Một người duy nhất thôi nha Một người duy nhất thôi nha mọi người anh em lưu ý trên fanpage thầy kích về kênh youtube dùm khải nha mọi người ơi tại vì khải sẽ quảng một bên thôi chứ nhiều khi mà khải ờ, quảng một lúc hai bên đó thì cảm giác nó không không không được anh em à nó không được nó với lại nó mất thời gian lắm đây còn ờ, được coi còn bao nhiêu rồi còn 30 giây nữa còn 30 giây nữa khải sẽ bắt đầu ăn vần nha anh em ơi và nếu như khải ăn vần xong thì ờ, mọi dự đoán của anh em là lúc đó sẽ không còn tính rồi nha mọi người rồi anh em cứ ăn dự đoán anh em cứ dự đoán thoải mái nha anh em cứ dự đoán nhiệt tình nha anh em ơi 30 giây nữa anh em ơi cứ dự đoán đi rồi anh em nào dự đoán đúng cấp và phần trăm nhanh và chính xác nhất thì Khải sẽ tặng anh em 50k cạc Việt Nam đồng. Đó, một cái cạc coi như là lâu lâu làm cái event cho anh em xem cho vui. Đó. Ok, hơn 300 anh em trên YouTube này, đó. Anh em đúng rồi, comment một lần nha, anh em lưu ý comment một lần thôi nha. Khá nhiều anh em comment 155, 156, không biết là lên cấp bao nhiêu. Ở event này thì à, nói chung là 1000 cái xăm hủy tửu nè anh em. Đó. Miền Sam Huy Tửu này thì anh Evan thì như hôm trước Hải Anh rồi Anh em cũng xem một lần rồi Đúng không? Ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu anh anh em cứ dự đoán đi đến ờ, khoảng gần 100 ờ, cái khoảng gần 200 cái khải sẽ cho ngừng dự đoán nha nam khoảng gần 200 cái khải sẽ cho ngừng dự đoán nha và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả nha nam và bây giờ anh em cứ dự đoán thoải mái nha và trong thời gian chờ đoán thì chúng ta sẽ anh anh even anh em à vẫn cứ anh even thôi và anh em lưu ý chỉ dự đoán một lần một nha nam không được dự đoán nhiều lần nha anh em nào mà chỉnh sửa comment thì khải ờ, sẽ không duyệt anh em đó nha coi như là những comment của anh em không được tính luôn á rồi anh này đây cái này thì chủ yếu kiếm thiệt tinh anh em à quớ tử này đó bình quớ tử này hôm nay có quớ tử không biết hôm nay được hai chục thiệt tinh không đây ôi hơn 100 cái mà không có một uh, viên thiệt tinh nào luôn vãi thiệt nha ừ khả năng ăn vinh hoàng vũ ơi vãi thiệt quá anh em ơi hello uh, canteen vũ nha ơi gần một nghìn gần một trăm cá rồi mà chưa được viên thiệt tinh nào luôn thiệt tinh đâu cái này chủ yếu kiếm thiệt tinh anh em à có khá nhiều anh em dự đoán cấp 155 Không biết lên được 155 hay không đây Chưa có giếng thị tinh luôn ta Nhỏ vậy Một hộp thạch anh Hello này mới vô nha Chúc anh em mình tối xem live dễ nha Một hộp thạch anh Ôi Gần 200 cái rồi mà chưa có thị tinh luôn Vãi thiệt anh em à Gần 200 cái mà không có viên thị tinh luôn Áo dữ ta Ờ, chưa hết, hết sai, sai rồi anh em Gần 200 cái rồi Chưa biết thông tin được luôn What the hell What the hell Thì tin đâu Ôi bạn đương này làm gì Đèn quá đèn quá đèn quá Của nguyên tịch bật tịch hai Biết tịch hai Thôi xong Thôi xong nào Gần 300 cái rồi Thì tin đâu Thôi xong Thôi xong Thôi xong Thôi xong 250 cái không có viên tin nào luôn What the hell còn đón được em ơi Cứ đón đi thoải mái đi Chưa ngừng mà Anh em cứ thoải mái Anh em chỉ được đón một lần duy nhất nha What the hell gì vậy ta Không có viên tinh nào luôn em Vãi cánh rồi 250 cái rồi Mà chưa được viên thủy tinh nào Một viên đầu tiên xuất hiện Trời ơi Trời quyển 2, quyển 3 hai quyển này shop cho làm gì trời Một đồ hai viên thủy tinh Trời ơi thì tinh nào chủ yếu kiếm thị tinh mà thị tinh ít quá cảm giác hơi ít luôn nè chúc bạn may mắn lần sau rồi thả nguyễn ơi ôi trời ơi gì thấy tinh đâu trời ơi mới cái hai viên rồi em ơi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi ba viên thì tinh rồi rồi ok anh em anh em lưu ý là chỉ dự đoán một lần một nha anh em nào mà xóa comment là khải không tính nha anh em rồi ok bây giờ khải sẽ cho nó qua bên cờ lon nó dựng mất cái đồ này tư nhân nam mới ba viên tinh thôi hết lần 500 cái rồi mới ba viên tinh thôi khá là phèn luôn đó nam khá là phèn luôn mới ba cục thủy tinh thôi sao bốn viên rồi sao vũ ơi anh em nào muốn dự đoán thì hãy, hãy kích vào link bên kênh youtube nha anh em ơi anh em lưu ý qua kênh youtube khả đừng quên đỡ lại cho khả một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi và nếu anh em dự đoán nào dự đoán cấp và phần trăm chính xác nhất hoặc là tương đối gần chính xác khoảng 10% quay đầu hoặc là 10% hơn một tí thì khả có thể phát thưởng cho người đó nha hai gần 500 cục 500 cái này đồ đồ đồ đồ 500 cái trời ơi cũng thứ xấu xấu có luôn ba cuốn này có hết rồi đâu được bốn viên thị tinh người ta nhỏ dưới chơi mấy bốn cục thị tinh thôi em ơi khải vứt những cái không quan trọng qua một bên nha đó mấy cái này không qua giá thì vứt qua một bên đi tại vì nó cũng chỉ là một cái gì đó thôi nó không có giá trị lắm này đủ tốt nè à, học chuẩn bị ơi lên bài bot này quốc qua bên hết bước hết bước hết bước hết chọc thế bước hết không có dám là bước qua một bên tại bây giờ này anh 500 cái rồi em à hiện tại bây giờ anh em nào chưa được anh em nào chưa dự đoán thì anh em có thể quyền dự đoán nha em ơi anh em nào chưa dự đoán thì cứ quyền dự đoán tiếp tục nha mọi người Hiện tại dự đoán của anh em vẫn còn đang tính nha anh em Anh em chỉ lưu ý là chúng ta chỉ dự đoán một lần một thôi nha anh em ơi Anh em nào mà xóa comment thì Khải không tính nha mọi người Khải sẽ tính từ trên xuống dưới Anh em nào dự đoán nhanh và chính xác nhất với số lượng cấp và phần trăm Thì Khải sẽ tặng anh em cái năm 50k Việt Nam Đồng Cho người dự đoán nhanh và chính xác nhất trong khoảng 10% quay đầu Đó Rồi Ok Trời ơi Rồi trời bước chặn rừng nha Tiếp tục Tiếp tục khui Tiếp tục khui hàng Phát Cứ gạch à hello anh em mới vô nha à, không comment tầm bậy quá vũ ơi ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh em ơi rồi khui hiện tại mới 5 cục thủy tinh anh em ơi khoảng tầm 200 uh, ờ, cái cá nhân 200 ờ, hộp uh, cuối cùng thì khả sẽ cho ngừng dự đoán anh em ơi khả sẽ không cho dự đoán nữa nha thiết là hang thiết là hang bằng nhược sụp hết rồi đồ mất năm thì tinh người ta sao chán dữ trời hôm qua anh cũng có chín viên thì tinh thôi hôm nay anh lại có bốn viên thì tinh thôi vãi chướng thiệt Hôm, nhiều anh em ăn lớn mười mấy cục Mình ăn gì như cái quần què ta Trời ơi mới 4 năm viên thủy tinh Trời ơi khổ khổ 5 cục thủy tinh Vãi thiệt 6 cục thủy tinh rồi Hiện tại à, dự đoán của chúng ta chỉ còn khoảng Rồi Lên lên lên lên lên Lên đi lên đi Thủy tinh đâu Đồ này đứng tốn quá trời Ây đó phải dài chứ 9 8 cục rồi Lên Lên sang tám cục rồi lên đi lên đi lên lên lên lên lên trời ơi đứng hình luôn rồi này mà đứng hình luôn rồi đứng hình với tám cục rồi đứng hình với tám cục rồi 10 cục ô chín cục rồi ok này dự đoán ở trên youtube mấy đồng ngừng này mà dự đoán bắt đầu ngừng sau comment này sau comment tên này rồi anh em nào dự đoán sau comment này sau comment này không tính rồi nha anh em đó anh em cùng xem trên like này đó những comment mà dự đoán sâu cái comment của duy khải gaming này thì anh em không được tính nữa nha đó như là tuấn lê không tính được nữa đó ok chưa rồi chốt bây giờ chúng ta sẽ khui những cái cuối cùng để xem thử khả lên được bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm nha xem thử ai chính xác nha em ơi ok lâu lâu tạo một cái content nhỏ nhỏ tặng anh em cái cạc 50k cho vui anh em nào trúng thì cứ uh, tí nữa khả sẽ kiểm tra cũng như thống kê cho anh em xem ai trúng thì người đó sẽ nhận nhận thưởng nha anh em rồi nãy được mấy chín viên thủy tinh rồi Trời lên mày bot quá trời Chết thiệt luôn nè Chết thiệt luôn nè Gì mà lần mày bot Không máu tung kim từ len bí này Chết chết chết chết Bạn nhược tâm kinh Phúc duyên Trời Rồi ok Bỏ qua này đi đỡ chặt rừng á tính tiếp Rồi ok Tiếp tục nha mọi người Nãy giờ anh Vinh cũng hơn 10 phút rồi Mà mới có hơn 750 cái luôn rồi mà mới có 9 cục thủy tinh rồi em ơi không biết lên được à, hai chục viên hôm nay hơi là phèn luôn ok tiếp tục này tiếp tục này tiếp tục này thủy tinh đâu thủy tinh đâu trời toàn là mười boss không vậy rồi xong không thấy đâu luôn đây kiểu qua là kiểu này phải là em bắt à còn hơn 200 cái nữa em ơi còn 200 cái nữa hello này mới vô nha anh em mới vô thì coi như không còn ban được rồi anh em không dự đoán được rồi nha lâu lâu làm cái content 50k cho anh em chơi không biết ai dự đoán chúng đây anh em lưu ý là không được xóa comment nha anh em nào xóa comment không được tính nha anh em ui mới chín viên tinh đứng hình rồi anh em ơi lên 11 ơi hiện tại bên này khả năng hết tốn 7 kim nha anh em ơi 7 kim trời ơi đứng hình luôn rồi đứng hình rồi 10 rồi xong đúng 10 viên thủy tinh luôn rồi cái cuối cùng Hồi chắc có vẻ là 154 40 mấy phần trăm rồi anh em ơi 154 4 mấy phần trăm rồi Không biết ai vừa đoán đúng nay Đợi tới anh em ơi Còn một cục cuối cùng Một cục cuối cùng nha nam Một cục cuối cùng và một cục duy nhất Để xem thử khả lên bao nhiêu phần trăm đây Để xem ai vừa đoán đúng đây Rồi hết rồi đó anh em ạ à. Chuyển qua bên đây nữa máu này máu này lắc này lắc này máu này trời ơi trang bị tím mấy cái này workshop hết rồi rồi ok hai bốn sáu tám mươi hai bốn sáu tám ít đâu giao dịch đến 11 cái sao lấy con này đi Mày bot nè bot nè Rồi, shop này, shop này, shop này, shop này. Đừng có ai giờ đông đúng này. Shop này. Máu này, máu này khai dụng rương đấy nào đây có ai giờ đông đúng này đây khui cái cuối cùng này đâu rồi 30 ô luôn mà ôi trời 30 ô này mà để tới 30 ô nữa là khai phải tiếp tục phải bó này 30 ô như này đúng không ta đủ 30 ô luôn đậu sơn vứt này anh em cùng chờ đợi xem ai lên ai thuộc ai trúng này cái này là được uh, ờ, 5 điểm tìm đanh rồi vui đó 100 54 và 47 phần trăm 154 47 phần trăm anh em à Ok này đã coi thử ai dự đoán đúng nha Hiện tại sau khi Khải mắt Evan Thì Khải sẽ được đó là 154 154 cấp Cấp 154 Và 47% Để xem ai dự đoán đúng nha Người nào vừa đoán đúng nha anh em ơi Anh em cùng soi lên dưới khải cho vui nè Ok anh em ơi Bây giờ chúng ta cùng xem trên tấm hình đây Được coi Ai vừa đoán đúng nha 154 47% Để xem ai vừa đoán đúng được Có thể nhận 50k cặp Việt Nam đồng nha anh em Kéo lên kéo lên kéo lên Sau khi con comment kéo lên kéo lên Hơn gần 400 anh em đang xem này Anh em cùng làm chứng luôn trong video này luôn nè Đây anh em à Đây kéo lên kéo lên kéo lên <clears throat> Đây Đây anh em nhớ không anh em dự đoán này, Sau cái này mới bắt đầu tính nè 154 47% ok chưa 154 Và chúng ta cũng đi tìm từ John Mix xuống này 154 mới đứng lại anh em ơi 154 90 xa quá 154 47% 154 đây 80% quá xa Chỉ cần khoảng 10% mới được thưởng nha anh em 154 47% Để xem ai đúng không 55 57 55 156 Ui dồi, anh em dự đoán đến 156 luôn Quá cao 155 155 155 156 157 159 79 Quá xa luôn Cách hơn 10% rồi anh em à Rồi 156 155 Trời anh em dự đoán lên đến 2-3 cấp lần. 154 82 Cũng khá là xa 154 155 156 155 157 155 156 156 155 157 Ôi anh em nhiều đón cấp quá trời luôn Cao dữ ta Khả chỉ lên được một cấp hơn thôi Một cấp rưỡi thôi 155 156 157 156 155 159 155 156 157 156 157 155 157 156 56 55 56 Còn ai còn 154 không Ai đang dự đoán 154 thì may ra có cơ hội anh em à 154 không Không ai dự đoán 154 luôn 155 trở đi không Rồi 136 Cái gì đây Cái gì đây Vũ Phạm Cái gì mà dự đoán cấp của người ta từ 153 Mà dự đoán còn một cấp 136 này Vậy vậy nha Đây 154 33% thì cách khoảng 14% này cũng không được Cách 14% này Khải chỉ nói là cách khoảng 10% quay đầu thôi Rất tiếc này cách quá xa Cách đến ờ, hơn mười mấy phần trăm lận Rồi Ai 154 nữa không Ai Vũ Phạm à, Vũ Phạm dự đoán hai lần không được nha Đây ở trên này á Vũ Phạm là dự đoán 136 rồi Xuống dưới này Vũ Phạm là tiếp tục 154 nữa Không tính nha hai comment liên tục Không tính nha anh em 154 67 67 cách 20% 89 thì cách quá xa rồi sự nghiện ơi 154 25% cách cũng khá là xa Đúng rồi Khang Nguyễn ơi lên được hơn một cấp tí thôi Đúng rồi anh em dự đoán cao quá 110 54 19 khá xa luôn tướng nhỏ ơi 5488 thì cách quá xa luôn 5498 Đây đây Cường Sĩ Nghiễn Cường Nghiên Si 154 38% Là người dự đoán gần chính xác nhất trong khoảng 9% Và bây giờ chúng ta cùng kéo xuống thêm Ai chính xác hơn nữa không 154 67% là cách 20% rồi 154 90 Hiện tại thì chúng ta chỉ có một người đó là Nghiên Sĩ thôi 154 80 đây đây đây 154 45 Đây là người dự đoán tiếp theo Gần và chính xác nhất với khoảng 2% Và chúng ta còn kéo xuống thêm À không được Tài Nghiễn đi xin rút rút thông báo anh em à Tài Nghiễn này nha Không nha không được nha anh em Tài Nghiễn này anh em Chơi chơi kiểu này sao chơi Tài Nghiễn Comment hai lần còn rút thông báo nữa nha Đây anh em Tài Nghiễn mình chơi này Rút thông báo Đó là coi như comment của Tài Nghiễn vô, à, vô tác dụng không tính nha tại nghiện có trúng không trúng không không tính tại vì ở trên là một số gì đó ở dưới này là gần trúng anh ta đã bỏ số trên rồi thì không tính thì chúng ta sẽ quay lại là nguyên uh, quan sĩ gì đó rồi uh, chỉ uh, khoảng tầm 9% còn lại tình phạm 154 32 thì với khoảng 15% khá xa 47 47 với đây cũng 47 với uh, 65 là cách 18 khá là xa 154 54 87 54 54 27 cách 20 khá là xa 5413 5472 các cái là xa 5440 5440 cái này thì sai sai cú pháp lọc văn lọc thì sai cú pháp rồi ok và sau khi kéo đến dự đoán kết thúc ở ờ, bắt đầu dự đoán chỗ này là kết thúc anh em à đây dự đoán kết thúc này ok bây giờ chúng ta sẽ kéo lên chỗ nghiêng si nghiêng sĩ ở đây là 147 gì 154 44 phần trăm kéo lên cái nghiêng si nghiêng si ở đâu nghiêng sĩ ở đâu được Hải kéo nó tự ông ta có comment hai lần không nha anh Nếu hai lần là không được trúng luôn nha Đó Lâu lâu làm comment nhưng phải làm kỹ kỹ một tí anh em Đâu rồi Yên si đâu Không yên si gì đâu Mới thấy đâu cái gì đâu anh Vừa rồi mới quét quét chỗ ống Yên si sĩ nghiễn gì đó Nghiễn sĩ không giấu Đâu Nếu mà ông comment hai lần là không tính nha nam Nếu mà ông comment hai lần không tính nha ok kéo xuống lại đây nghiên si nghiên sĩ rồi đó cái tỉnh sĩ phía cuối cùng đó nè hiện tại đang Evan nên là chỉ có một người trúng rồi nha Nam à, ông ta dự đoán là 150 uh, 154 với 38 phần trăm hay 40 nó không nhớ nữa đâu coi nghiêng si đâu sĩ nghiêng không phải rồi không phải rồi Đây đây đây đây Cường Nghiễn Sĩ Đó Và bây giờ chúng ta cùng à, chat lên bên trên thử xem Cường Nghiễn Sĩ có comment nữa không nha anh em ơi Để xem được Cường Nghiễn Sĩ không anh em ơi Hiệp Nghiễn hả Đúng rồi Rồi nhầm gì bấm nhầm xóa rồi là không được Xóa trước khi chốt cũng không được nha Tài Nguyễn ơi Có xóa nói chung là cứ có xóa là không được nha Cứ có xóa là không được nha Tài Nguyễn hả Tài Nguyễn đâu Tài Nguyễn chỗ nào đâu ta Khai kiểm tra Tài Nguyễn Đúng rồi Tài Nguyễn xóa sao được <laughs> Nói chung là chơi mà chơi sót là không được nha Hiệp Nguyễn hả? Hiệp Nguyễn là 154 42 ok rồi Khải kiểm tra là Hiệp Nguyễn nha anh em Anh em bảo là Hiệp Nguyễn đúng không? Hiệp Nguyễn đâu? Hiệp Nguyễn trúng rồi Nhiều anh em bảo là Hiệp Nguyễn trúng rồi Ok Giờ chúng ta sẽ kéo lên bên trên lại Kiểm tra lại xem Hiệp Nguyễn có trúng chính xác không nha Đây và chúng ta sẽ kiểm tra chết lại một lần nữa Đó Hiệp Nguyễn hả? Đây giờ chúng ta cùng kéo lại Hiệp Nguyễn chỗ nào nha anh em Hiệp Nguyễn Hiệp Nguyễn chúng ta sẽ đợi đến tên của anh à, Hiệp Nguyễn Hiệp Nguyễn đâu xem là Hiệp Nguyễn có nếu Hiệp Nguyễn trúng à, tỷ lệ ngon hơn ông Nguyễn Sĩ thì Hiệp Nguyễn sẽ trúng đó chúng ta sẽ tìm tên Hiệp Nguyễn Hiệp Nguyễn đâu còn ai mà xóa thông báo rút lại là như Châu Trương à, Trương Rau là cũng không được này đó thì vì anh em chắc chắn là người đó sẽ đăng comment 2 đến 3 câu 2 đến 3 số nữa là không không thể tính được hiệp nguyễn trời không tài nguyễn rồi không phải hiệp nguyễn hiệp nguyễn đâu nè? cái nhìn sơ qua thử coi đâu thấy đâu ta anh lại tí nha hello này mới vô nha đâu rồi hiệp nguyễn hiệp nguyễn đâu ta anh em bảo hiệp nguyễn rồi khải không thấy hiệp nguyễn ta đỡ mà nói thì coi cường nguyễn si một năm tư ba tám thì cách còn chín phần trăm còn hiệp nguyễn đâu Hiệp nghiến đâu Nghĩ nó sẽ mình cũng thấy ta Ủa À đây đây đây đây À Hiệp Nghiễn Hiệp Nghiễn đây đây Trời ông Hiệp Nghiễn gần gần ngay chỗ dự đoán luôn em ơi Ông này còn bán đấy Quá chính xác Tại vì là sau khi Khải bảo dự đoán bắt đầu ngừng là Khải còn 250 cái nữa nè em à Và đây là Hiệp Nghiễn đúng không? Hiệp Nguyễn là theo Khải thấy Hiệp Nguyễn dự đoán khá là chính xác với khoảng tầm 5% thôi là chắc chắn là Hiệp Nguyễn rồi. Và bây giờ chúng ta cùng check lên bên trên Hiệp Nguyễn có comment nhiều comment không nha. Nếu Hiệp Nguyễn mà comment nhiều comment thì coi như là Hiệp Nguyễn không được tính nha Nam. Hiệp Nguyễn này bây giờ chúng ta sẽ kéo từ bên từ giai đoạn này kéo lên xem Hiệp Nguyễn có comment lần thứ hai không nha. Anh em cùng check với Khải nha Nam ơi. Nếu Hiệp Nguyễn không comment lần thứ hai thì Hiệp Nguyễn sẽ là người chính xác nha mọi người và nhận 50k cạc đến từ Khải nha. Evan hôm nay nha. Hiệp Nguyễn đúng rồi chắc, chắc là không có rồi tại vì nãy Khải nhìn kỳ lắm luôn á hiệp nguyễn không có comment gì luôn chỉ comment cái phần gần cờ cuối ai không được không được bảy hiệp nguyễn comment đến hai lần đây chính xác chưa không được không được và hiệp nguyễn đã comment hai lần anh em à đúng chính xác là nguyễn minh quân ơi hiệp nguyễn đã comment hai lần một lần là một trăm năm sáu hai mươi trăm và một lần đó là gần cờ cuối nữa anh ta rất là khôn nhưng mà không như hiệp nguyễn thì vô em đầy nha đó nói vui thôi nhưng mà anh hiệp nguyễn comment hai lần không tính nha mọi người anh em lưu ý là comment hai lần không tính và bây giờ chúng ta sẽ quay lại anh nghiên si chỉ có một anh nghiêng xây là chúng ta có thể chết lại nghiêng xây xem Thì uh, thử có có chính xác hay không Chứ Hiệp Nguyễn không tính rồi đấy nghĩ của comment hai lần là bỏ rồi anh em à Rồi Nghiêng xây đâu, nghiêng xây thì ông ba phần trăm thì ông chỉ trên nhau khoảng tầm 9% nhỏ thôi Có thể phần thưởng này sẽ dành cho nghiêng xây nghiêng sĩ gì đó Đúng rồi <laughs> đợi chơi comment hai lần Vô em đài luôn anh ơi <laughs> Rồi ok rồi Khải nhìn lại Đúng anh em thấy đúng không Nếu mà Khải anh em à, thấy chốt Khải đúng không anh em ơi Anh nghiên sĩ đó đúng không Anh em ơi đúng không à, Đúng rồi Rồi ok này Bây giờ chúng ta sẽ kéo lại một lần nữa tài nghiện không được tài nghiện hai lần anh em ơi tài nghiện không lần ờ, ờ. em một trăm à, Em 154 46 chỗ nào là Thanh Sơn Anh đâu thấy comment của em đâu Thanh Sơn Đúng không anh em Đâu thấy đâu ừ cái ông mà hiệp nghĩa là dự đoán hai lần không tính nha đúng rồi chúng ta sẽ đến ông ờ, ông Duyên Si lúc nãy khải có tính đến là 154 ờ, và 38 phần trăm thì người đó là người dự đoán nhanh và chính xác nhất để coi chết là một lần nữa xem Nghiên Si sĩ sĩ ở đây rồi, kéo lên một lần nữa Tài nghĩa ông dự đoán hai lần này nên không tính này đó Nghiên Si đâu Nghiên sĩ sĩ Nghiên Si đâu nói chung là chỉ có một người dự đoán đúng và nhanh chính xác thôi anh em ơi rồi anh em nào dự đoán hai lần không tính nha lâu lâu làm của em vịnh thôi khảo đã nhắc anh em rồi là không được comment hai lần mà đúng không anh em nhớ chưa anh em nhớ chưa rồi đó đây anh em ơi nó nằm ở đây rồi đây cường nguyễn si không biết là còn cường nguyễn si còn đó không cường nguyễn si này nãy giọng trúng mà sao không biết không không thấy trả lời alo alo alo trả lời nhận thưởng nhận thưởng 50k cả đó rồi thằng nghĩ một mình ông này thôi chết lên mình trên thì không thấy anh em à chỉ có mình comment nữa thôi rồi ok có thắc mắc không anh em ơi không có nói chung là khả nghĩ với ông này là chính thức được rồi đó rồi ok tôi trúng nha mọi người ạ rồi ok cường nghiện si đã có mặt rồi cường nghiện si à, nói chung là sau một hồi à, tìm thì ra thì cường nghiện si là người chính thức à, nhận thưởng nha mọi người rồi ok đúng rồi nói chung là chơi vui nhưng mà mình phải rõ ràng chứ anh em đúng rồi chứ đâu phải muốn nhận thưởng là nhận đâu anh em biết là ít tiền nhưng mà đó là một cái động lực để anh em xem like đúng không rồi ok mà bây giờ chúng ta sẽ à, cường nghiên si inbox vào facebook cho khải đỡ khải có thể chết kênh youtube khải chết kỹ kênh youtube rồi sau cái buổi live này khải sẽ phát thưởng cho cường nghiên si nha và nhận cặp nào à, việc việc việc theo hoặc là mobile như thế nào thì inbox cho khải nha cường nghiên si ơi đây cường nghiên si khải nhắc một lần nữa này cần nhận cạc 50k gì cứ inbox vào Facebook cho Khải nhé đây nè rồi ok và cuộc event chúng ta đã kết thúc đó đây ok bây giờ chúng ta sẽ cùng ờ, mở tiếp tục những cái ờ, túi cuối cùng của cái event này thì đó xem thử Khải ờ, lời hay lỗ nha em ơi mà mùa này biết lời hay lỗ đây đây em ơi tiếp tục đây hiện tại bây giờ Khải còn cái cuối cùng nhận 5 triệu đâu nào 5 triệu đây nè khui này khui này lại một bách bảo rừng trong bão hai bách rừng trong bão này em làm gì có hai người có một người thôi kiểm tra mà hai người tôi chơi dưới mà sơn nguyễn kiểm tra là đi có đâu mà hai người cả nhìn từ đầu đến cuối luôn có đó hai người còn những anh em nào mà dự đoán có đúng nhưng mà kích uh, dự đoán đúng nhưng mà cái cú pháp sai thì không được nha cú pháp sai ví dụ như phần trăm thì không ra phần trăm mà đâm ra viết dấu thanh là không không được tính cho nam phải đúng cú pháp đó là cấp và phần trăm đó chứ còn nếu mà có đúng nhưng mà anh em dự đoán cái kiểu là 154 mà 40 dấu thanh 40 dấu thanh là gì sao mà đúng được đó sai cú pháp rồi sao mà đúng được nó phải rõ ràng mà nè đúng không ok bây giờ chúng ta sẽ còn khải mở một ít cái này nữa đi gì đây vụ gì đây khui này một nhẫn newton rồi ai hiệp cốt 46 rồi bán số luôn cho lạnh đây mà số số số lượng trăm 99 này Tiện nay anh Khải cũng xin uh, bên công ty anh Khải chuyên cung cấp các loại à, <laughs> các loại anh em nhé rồi ok bây giờ chúng ta sẽ khui tiếp như này mặt nạ thì không nói nè hai lần bài boss nè rồi ok bây giờ khả sẽ khui uh, bình rượu vàng bình rượu vàng khả sẽ khui 50 bình rượu vàng nữa thử lời hay lỗ nha nam tối nay thì vào tổng kim chắc chở một tí rồi này mà tại vì tối nay khả xác định anh ngay vinh đó ok này khui này cái này lỡ vàng thật ăn khui này khui này khui này trời lục bọc tám khui này ăn thua Thật ăn lam nữa chứ Mình đang cần bốn mà cho thua bốn thôi Rồi ok này đã gồm tính sau Rồi tiếp tục Rồi tiếp tục này Khui này Rồi, Giờ bắt đầu Khả sẽ ăn tiếp tục 50 bình rượu vàng nha Nam Khui Đúng rồi à, chào Tuấn ơi Đang ăn bình nên là Khả không để hai tinh hồng Thì tên nào Tiền uh, à, nhập kiếm là bao Shop đây. Rồi nhập kiếm là bao nữa Shop luôn bàn nhựa thổ này phổ vô hạn lách bot kiếm thị tinh roi ngựa ô xà xà ái xà xà tiền về tiền về tiền về tiền về được một cái kỹ năng uh, phi phong rồi anh em à mấy trăm xu ngon lành cành đào tiếp tục đó ấy chà chà ra thêm một viên thủy tinh nữa hợp lý nó là hợp lý 11 viên rồi nha 11 viên rồi nha có vẻ hợp lý, có vẻ hợp lý Đó, Hôm nay không có bí kíp 120 nữa mà Tinh hồng Rồi, ra được cái phi phong thấy, thấy ngon anh à Được phi phong thấy ngon anh à Rồi, quốc hoàng xe ngay tính tiếp Đã được một viên thị tinh, à, hai viên thị tinh với lại à, ít đồ thấy ngon anh này Anh em chờ cả một tí nữa mời các lên bài boss đồ rương cái nè Hello anh em mới vô nha Anh em mới vô thì đừng quên cho Khả một like chia sẻ chơi nè mời ờ đúng rồi hoàng vương hoàng vương ơi tầm này thì còn gì nữa đâu mà chơi tầm này thì khả chơi kiểu cho vui thôi mà không được thì khả nghĩ thôi vấn đề gì đâu đâu còn cầm bang đâu còn cầm chính nữa đâu mà lo nói chung là anh em ờ, xem trên kênh khải á lúc mà khải còn cầm băng chủ á thì nó khác còn khi không cầm băng chủ nó sẽ khác đó nó thành anh em như vậy đó còn em cảm thấy vui thì ok không sao hết đừng có suy nghĩ chi nhiều cho nó khổ tại vì à, khải chơi thì cách của khả thôi anh em cảm thấy theo anh em sao được ví dụ anh em đầu tư cho tôi đi thì tôi không nghĩ đó giờ tôi không thích thì tôi bán tôi nghĩ chuyện bình thường chứ đúng không sao phép khải được ví dụ như khải chơi đến giai đoạn nào đó khải không còn cảm giác nữa thì khải có quyền khải nghĩ mà vấn đề ở đâu đúng không giờ tự nhiên cứ bảo khải là giữ lại à trong khi đó khải không còn cảm giác nữa thì giữ lại làm gì đúng không <laughs> anh em cứ nghĩ là khải phải chơi theo cảm giác của anh em sao được khải không còn làm ăn chủ nữa thì khải không còn cảm giác nữa cả đó thì khải có thể khải thích thì khải chơi không thích khải, khải thích khải bán thì nghĩ là chuyện bình thường mà sao anh em phải đặt cái cái ờ, cái niềm cái cái cái của anh em vào khải được đúng không anh em thấy đúng không giờ đơn giản thôi khải không thích thì khải bán vấn đề bình thường mà còn nếu mà khải còn cầm ban thì nó lại khác nó hôm nay mình không cầm ban thì cảm giác mình khá là bình thường thôi không thích chơi thì khải có thể bán rồi khải chơi thì khác đó đó là chuyện rất là bình thường ok khải giao diện phần này đó còn gì nữa đâu mà khóc với sầu còn nếu mà anh em nào mà đầu tư cho tôi á thì anh em mới nói được còn chưa anh em nào nói nói làm gì tại vì là anh cũng khải khải tự chơi khải tự cày mà có ai đầu tư gì đâu còn đồ đạc thì à, đơn giản ví dụ anh em donate thì ủng hộ nhận thôi anh đừng mua bán 25 triệu rồi hả à? 25 triệu đâu ra vậy làm như tới 25 triệu anh em anh em cứ đồn thổi cao quá anh đừng môn làm như tới 25 triệu cái bán có 4 triệu thôi đâu có 25 triệu ngon vậy ba cái rương này khảo bỏ qua một bên này rương này là không sử dụng được này quân chịu khó này bí đâu cho bí kiếp này mới ghê cho sinh lực này bỏ qua một bên này nói chung là khả sẽ gom lại một chỗ nào có giá khả là một bên cho anh em xem nha vừa rồi thì khả đầu tư anh Evan này anh em cũng thấy là tốn hết 7 kim này dao động còn gần à, gần 600 nghìn đó gần 600 nghìn anh Evan lần này rồi lần này rồi còn 30 cái ok đủ chỗ không đủ chỗ luôn đủ chỗ luôn hạt đường môn hạt đường môn khải bán cho ông anh trong bang rồi à, anh em ơi bán cho anh em trong bang rồi giờ khải đang chơi hạt con lông đao của xe đây một hai vẫn chưa ra luôn đủ xanh để giới thiết là báo làm gì đây Tạo giờ Khải chỉ mới được một cái phi phong và một viên thủy tinh Tiếp tục này Một bánh vào rượu Khui Trời quá tử Quá tử rồi em ơi Quá tử rồi Một kỹ năng này Kỹ năng xấu như đây cái này minh luôn tinh hồng rồi bài bot thiết là bán là hang thiết là hang hang quân độ 17 cái cuối cùng đồ sơ tay tay thòng thiết là hán không ta hán không ta bán 40 mơ này hả <laughs> bán 40 mơ vãi cả 40 mơ như đây thiết là hán là bao đồ Đèn dữ ta Mới ra được một phi phong anh em ơi Lại thêm một viên thủy tinh Rồi một viên thủy tinh và một cái à, Một viên thủy tinh nữa là được 12 à, viên thủy tinh anh em ơi 12 viên thủy tinh Độ hôm nay cũng khá là ít luôn Không được nhiều Không được lời anh em ơi Chắc lỗ sắp mặt này Hàng shop này Shop này Rồi ok à, Được rồi Trời kiểu này chắc lỗ sắp mặt này 7 kim bảy kim với này sắp mạch lỗ này em giờ bây giờ khôi tiếp tục 15 cái rương đầu phố này tiếp tục khui 15 rương đầu phố này anh em ơi đây một hai một hai ba ngựa phong qua chì cái chì xương tinh lũ đáy ngọc lục trượng này bóng này xăm hồn độc hồn là cái này ra cái um, phi tiêu phi tiêu bích hải thi đáy xăm hồn độc hồn hai cái phi tiêu Đông cư hồ yến Chú phượt đầu hòn đây là nón nấm độc Bích hải uh, đài lưng thủy yên Lôi khung cầm đái Đài lưng lôi khung Bích hải lưng ba là cái này cái ngọc bội Ngọc bội không sai được em ơi Ngọc bội không sai được rồi Không sai được rồi Tứ không yêu đái Nam mùa trống Ô cái này phải lóc bạc bỏ qua rồi em ơi nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá kiến thiết là bao này tôi phải bò bớt vô trong rừng nha em ơi kiến thiết là bao sát thu giảm kiến thiết là bao ba dương tinh hồng bao quanh bên đây đã nói chung là bây giờ là khải không có toàn tâm huyết nữa đó nói cho nhanh trời ơi chơi dài dài dòng anh em tầm này không còn cầm băng chủ là không còn cái gì để mình suy nghĩ mà quyến tiếc cả anh em đó chơi thì mình chơi không chơi thì mình nghĩ đó chả ai nói được mình đâu anh em đừng suy nghĩ cãi qua cái lại làm gì <laughs> nhiều ông không, không hiểu cứ bảo là sao là này thế nọ thì là bây giờ là khả chơi cho vui đó anh em cảm thấy vui còn xem còn xem mà còn vui còn xem mà thôi không sao cả đó chứ đừng có đặt cái niềm tin là cũng đừng có đặt cái cái ý của anh em vào khải cái này là khải mà sao giống anh em được nếu mà khải con cầm băng chủ nó sẽ khác đó còn khải hiện tại không cần ban chủ thì cảm giác là chơi game cho vui thôi giải trí thôi cuối ngày đánh ống kim xong đó không còn gì phải quyến quyến liếng phải suy nghĩ chi cho nó khổ ra anh em <laughs> suy nghĩ chi cho nó khổ người ra rồi không cái đúng không anh em thấy đúng không chi mà ông kia ông nói chuyện sầm sạm quá suy nghĩ cho nhiều ra cho nó khổ ra mặt nào mà qua tin hồng Đồ, kiểu này chiếc lỗ này, lỗ sắp mặt rồi em ơi Bảy kim mà cảm giác không có gì luôn rồi Không không có gì luôn rồi <laughs> không gì luôn rồi còn gì nữa đâu mà khóc dưới sầu đây đâu chỉ còn gì đâu không rồi trời rồi được một phi phong kỹ anh uh, à, quanh phi phong à, kháng cảm 10 thì phi phong đó khoảng 100 xu thôi tầm này thì đỡ có tính cho anh em xem này à, đỡ coi tính lời hay lỗ nha cho anh em xem anh Vinh này lời hay lỗ nha đầu tiên nó hai lên bài bốt đại hai bài bốt đại này thì thu được uh, à, 900 xu cho một cái thì khả thu 1.800 1.800 và một cái vi phong này là Khải bán được khoảng tầm 7-800 xu thì Khải cho 700 xu thôi 700 xu thôi 700 xu là cộng thêm 700 là 2k rưỡi đó rồi 700 xu 2k rưỡi rồi hiện tại là 1 2 12 viên tinh 12 viên tinh thì giao tầm này thì khoảng 200 xu một viên thì uh, um, 2.400 nữa Khải cộng 2.400 đó cộng 2.400 2.400 được 4.900 4.900 rồi 49 rồi được cái cục kỹ năng này nhận được khoảng ờ, trăm xu <laughs> trăm xu nuốt luôn đó cộng thêm 100 xu nữa là 5k 5k cục này là 150 xu 300 triệu là 150 xu rồi 150 xu là 5k mốt nuốt luôn đó rồi 5k mốt 50 cuốn ờ, cuốn này không yên thua mấy cuốn này rác thôi em mà này khai con bón mớ rác kia này còn cái này cũng tầm một cái này hai chục vạn cái này workshop hai chục vạn này cá nhân kiếm nợ bao rồi nói chung là không có gì luôn em ơi thu được mấy cái 5 cam máy thôi ờ, cam máy thôi mới 5 cam mốt thôi lỗ một cam máy lận anh em à nhưng mà bù là được cấp nha bây giờ còn ba mạnh cuối cùng này một hai ba rồi rồi ba mạnh cuối cùng coi xem thử ba mạnh cuối cùng con gỡ được gì không mảnh hồng chi thấp hài triệu rồi cái này triệu rồi anh em ơi lên nhạc bội Trời ơi tưởng đến nhạc vũ khí đồng kim rưỡi Lên nhạc bội Rồi xong Ton 15 mảnh phổ Không có phổ nào xài được luôn Không có phổ nào mà bán được luôn em ơi À được cái phổ này được phổ này Được phổ này chắc cũng được uh, kim Hồi nay về về bán được kim nè Phổ bỏng cái ba bỏng đình khái nha Đúng rồi, sống đơn giản cho đời thanh thản thôi Sang ơi. Nói chung là không còn ban chủ nữa thì mình có quyến liếng nữa đâu nè. Mình mình có cấp cao thì cũng cũng chả giải quyết vấn đề gì chủ yếu là mình chơi thấy ờ ừ, hợp lý mình xử không hợp lý thì thôi còn cầm băng chủ khó mà đỡ xử lý bán lắm nhiều khi hồi, hồi trước cầm ạc băng chủ đỡ bán ạc nó cũng rất là tiếc nè ạc cấp top server bán rất là tiếc đó chứ đâu phải muốn bán là bán đâu cái này bầu lại là một kim nha anh em ơi đó khải người cái này được một kim đấy khoảng ờ, một kim là bình thường rồi nói chung là khải bỏ ra hết khoảng tầm ờ, bảy kim bảy kim hơn khải thu được ờ, sáu kim mốt thu được sáu kim mốt anh em ơi sáu kim mốt thì nói chung thu được sáu kim mốt thì khải lỗ khải lỗ khoảng 900 xu ok nói chung không sao mùa này giá là ok rồi ok rồi bán nhanh cái phi phong này à, tám trăm xu Được rồi khải nghĩ là phi phong đến ngày mấy ngày 2 tháng 10 hả ngày 2 tháng 10 là ngày nào hôm ngày mai 30 ơi không được là ngày 2 tháng 10 bán cho anh em đi bán cho anh em à, một cái phi phong 8 xu đó nói chung là lỗ vài trăm xu thôi nhưng mà không sao khả lên được cấp 154 đó lỗ vài trăm xu nha nè nó ba chấm sâu ok nó lên được ít điểm kinh nghiệm này uh, vô thành thêm ít máu cho nó trâu trâu tí là ok đúng rồi thành dư đây cái xác đường mua khải bán này khải bán lâu rồi mới hôm qua khải bán rồi rồi ok bây giờ khải sẽ ờ, cóc ba này qua rác đi ok cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay và vừa rồi thì khải bình thành công uh, này rồi nha em ủa cái thân phù khả năng mất tiêu rồi ta thì lên được uh, một cấp hơn thân phù thì nhưng vút là mất tiêu rồi ta từ lầm lại đó thì nói chung là như khải nói thì được cấp và khải lỗ lại một vài xu thôi nè lỗ vài trăm xu thôi rồi lấy lại thân hình phù rồi rồi ok À, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video anh Evan này một like chia sẻ anh em ơi Evan này lần này thì đó là khả năng Evan cho con luôn đao xe nha anh em Đó Xe và chắc ít thôi cũng thành ít chính thôi Tầm này cày ít nhất nó cũng vài hôm hoặc là vài ngày hoặc nửa tháng nó Thì nó cũng lên là hàng hai số như bình thường thôi Đây cập nhập hàng ấy Đó Biết hết, biết hết, Tấn đặc trần biết hết Biết hết luôn, hay dữ ta Nhảy hàng ơi, coi nhảy hàng bao nhiêu đây Đó, cái dòng Evan vô khác liền nè, đẹp liền thấy chưa Lên Evan thì máu khải gần 4k rồi, nói chung con đao tầm này khá là đẹp rồi Đó, được rồi, tí nữa gặp nhập hàng thôi Nói chung là anh em không có bằng tám vấn đề kia chi nữa Nói chung là xác định là xác định rồi Giờ mình không cầm bang thì mình chơi kiểu đó cho nó vui thôi Ok, tơ Huy Tuấn ơi Ok anh em đừng quên đỡ lại Khả đăng ký kênh ủng hộ video nha em ơi Ok video này Khả sẽ làm video ngắn up lên kênh lại cho anh em xem cho vui nhá Ok